Vâng, một căn nhà nằm trên vị trí ngay à, trục đường của đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 nha quý vị. Và căn nhà này thì à, nằm ngay sát bên với lại khu vực à, chợ Cầu Đồng nha và ngay gần với lại khu vực cầu vượt ngã tư ga. Và với căn nhà chính chủ xe ở và nay không có nhu cầu ở cần di chuyển về quận 1 để sinh sống cũng như là lập nghiệp và an cư với à, căn nhà hôm nay gửi đến quý vị mọi người khách hàng chúng ta là căn nhà với diện tích ngang 4m2 và độ dài là lên đến 16m và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và hai tầng lầu. Nhà mình thì à, được đúc kiên cố và rất là chắc chắn này quý vị. Căn nhà mình thì mỏm à, trên vị trí con đường rộng lên đến khoảng 4 đến 5 m và một con đường thông nha. Nhà này thì nhà có sổ và giấy tờ đã hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và khi mua thì à, sẽ được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng nha quý vị và đây là khu vực vị trí con đường này một con đường một trục và ngay sát với lại khu vực à, chợ luôn nha quý vị với đường thông gia đình mình có thể là vừa mua ở mua buôn bán thì rất là tuyệt vời nha đây và trong đây thì đang còn một số căn ở bên trong này cũng như là bên ngoài này con đường thì à, rộng rãi và có khu vực để xe hơi luôn nếu như quý vị à, mọi người à, cần à, để xe hơi thì ở ngay bên bãi đất trống đây này để xe hơi được luôn nha và căn nhà chúng ta thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và hai tầng lầu cũng như là công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh và có khu vực ban công sân phơi đường sau như quý vị. Đây với mẫu hiện đại này, hình vuông rất là đẹp và tuyệt vời nha. Một căn nhà đang có mức phân khúc chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sử dụng ngay cho mình một căn nhà với ờ, sổ hồng riêng và nằm ngay sát chợ luôn nha. Ở đây thì uh, quý vị có thể là di chuyển về những các cái khu trung tâm rất là gần nha quý vị. Với cũng như là di chuyển qua khu vực quận Gò Vấp này, cũng như là sang uh, khu vực uh, siêu thị Lotte và khu vực Phan Văn Trị, khu City Cityland thì uh, rất là gần nha mọi người. Bên ngoài đây thì sẽ được gia chủ thiết kế gia đình chúng ta với một lớp cửa sắt và được làm à, bốn cánh. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một khoảng sân này, khoảng sân này rộng lên đến khoảng 2 mét nha. Thuận tiện gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian, khu vực phòng khách của căn nhà mình nè quý vị. Trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led nha, cũng như là kết hợp với lại những các cái trần thạch cao Sàn thì à, được gia chủ là lót gạch bóng kiếng, gạch 60 x 1m2 rồi, rất là sạch sẽ. Và hai bên bức tường thì cũng đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch rồi nha quý vị. Đây là một à, mẫu nhà khá là đẹp và với phân khúc chỉ 4 à, tỷ 950 triệu đồng thôi. Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Di chuyển ở khu vực đường sau thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng bếp và cũng như là khu vực phòng vệ sinh của căn nhà mình nha quý vị. Đây và với phòng vệ sinh này và có à, trần thì à, có hệ thống là à, đèn trùm và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có không gian phòng bếp. Tủ thì à, được à, gia chủ thiết kế với những cái chất liệu là gỗ à, cam xe. Đường sau đây thì chúng ta sẽ có một cái sân ở đường sau nữa này quý vị. Đây sân này mở cửa ra đường sau luôn nha. Đấy, sân mở cửa ra đằng sau và căn nhà mình thì hướng chính là hướng đông bắc nha quý vị. Thuộc mệnh những ai phong thủy là Tây Tứ Trạch nha Với căn nhà chính chủ xây ở và nay cần à, định cư Đấy, Nên là cần bán cho khách hàng nào à, quan tâm và thiện chí muốn mua căn nhà này Thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và thương lượng nha Nhà này thì có sổ hồng riêng và giấy tờ đã hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi Công chứng à, ngay trong ngày được luôn nha quý vị Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ cam xe, lan can thì được làm bằng kính cường lực nha. Đấy và trên đây thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đấy với um, ở đây thì à, sẽ được gia chủ tặng cho gia đình mình này với những các cái giường này. Đấy, trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là trần thạch cao và kết hợp với lại đèn led đèn chiếu sáng nha quý vị. Đấy với tặng những các cái giường cũng như là những các cái rèm nha. Nhà này thì uh, diện tích là ngang 4m2 và độ dài 16m Gần 16m nha quý vị Đấy và xây dựng là một trệt và hai tầng lầu Có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh Có sân phơi Ban công đường sau nha quý vị Đường trước đây thì uh, có giường này và có tủ cũng như là có kệ để tivi bản trang điểm nha Một căn nhà với uh, phân khúc hơn 4 tỷ một xíu là anh chị có thể lời sở ngay một vị trí cực đẹp ngay sát bên với lại khu vực uh, chợ Cầu Đồng và gần với lại khu vực quận Gò Vấp và gần với lại đường Hà Huy Giáp luôn nha quý vị. Đấy, và đây là khu vực phòng ngủ đường trước. Di chuyển lên khu vực bên trên thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và sân thượng đường sau. Khu vực để ờ, giặt và phơi đồ thì à, quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và đang có nhu cầu mua cho mình những cái căn nhà giá hơn 4 tỷ một xíu và nằm ngay khu vực vị trí trung tâm thuận tiện cho gia đình chúng ta đi lại về những các cái à, khu vực à, Bình Thạnh cũng như là Bình Tân và Tân Bình Tân Phú và cũng như là khu vực sân bay thì rất là gần và rất là thuận tiện nha quý vị dạ, với đường trước đây thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ này này và một nhà vệ sinh hiện tại thì chủ nhà mới sử dụng có hai phòng thôi Đấy, với à, có một cặp vợ chồng thôi và với sử dụng có hai phòng thôi nha quý vị Thì đang còn dư này Đấy, Đang để trống Và khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, sân phơi ở đằng sau của căn nhà mình nha quý vị Một căn nhà với diện tích hợp lý và đang có giá bán chỉ với giá là 4 tỷ 950 triệu đồng và còn thương lượng cho những khách hàng nào thiện chí nha.